với diện tích là 30 mét vuông và đang được xây 5 tầng giá là bán 2 tỷ 980 à, triệu đồng hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà các bạn có thể nhìn thấy đây là một ngõ của ngôi nhà nó rất là rộng vô cùng vào được lấy sửa các à, phần ngôi nhà thì à, như các bạn có thể nhìn thấy đây này thì à, đây là ốp từ đá granite và bên trong có một cửa là lớp cửa cuốn và ứng trên này là mặt tiền thì là ờ, ốp cả hồ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để và bên trên là có hệ thống ờ, trần thạch cao và tiếp theo đây là hệ thống ờ, không gian của phòng bếp nhé đây là không gian của ờ, phòng bếp gian bếp của chúng ta thì bên trên này sẽ có một phần tủ bếp và được làm từ, gỗ sồi ngang và sơn màu trắng đây chúng ta có thể quan sát và bên dưới là phần uh, mặt thì đầu chúng nó làm từ đá tự nhiên và tiếp theo bên này chính là phần ờ, chậu rửa hàng Korea nhập khẩu các bạn nhé đều có nước đầy đủ hết rồi chúng ta phải quan sát lại một lần nữa cái phần tủ bếp này à, đặc biệt là thêm chúng ta có thêm một cái phần ờ, kính trang trí như này nữa kính trang trí này để vừa trang trí cho cái bếp nó nổi bật và thứ hai là để cho cho cái bếp nó sạch và không bị tắm dầu mỡ tiếp theo là phần nhà vệ sinh của tầng 1 đây trong này chính là nhà vệ sinh của tầng 1 đây các bạn có thể vào quan sát là gồm có một à, cái nguồn à, cầu ở công nghiệp Vinac còn bên trong là hệ thống máy bơm tiếp theo về phần à, cầu thang các bạn có thể quan sát đây là phần cầu thang chúng tôi được làm từ mặt đá đen và cổ là cổ màu trắng à, tiếp theo cái này chính là phần thay trang trí được làm từ gỗ công nghiệp các bạn nhé về phần uh, tay vị uh, của bậc thang và xong thì là tay vị thì sẽ làm bằng gỗ và phần là xong thì sẽ là làm bằng inox đây chúng ta có thể quan sát được nặng hơn tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên à, trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà hiện tại chúng tôi ờ, thiết kế và người lái xe này La ra của nhà thì cũng tính cái hai thôi bao gồm vệ sinh nên chúng ta làm sát ba tiếng sạc phòng tập và bao các thiết bị là hệ thống cửa như tầng hai đây cái này trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 này cũng làm và phát có đầy đủ nước rồi, đây là thống sen và hệ thống nguồn cầu bên trong đều được chúng tôi ốp gạch hết rồi tiếp theo là chúng ta đi lên tầng 5 các bạn nhé trên tầng 5 30 mét vuông à, và đang được xây là 5 tầng giá chào bán là 2 tỷ 180 triệu đồng ngôi nhà nằm ở ngay vị trí của ở à, đường Quang Tiến phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm thôi à, cách đại lộ Thăng Long là 200 mét à, quanh quanh khu vực này chúng tôi còn xây dựng một vài vị trí khác nữa như Xuân Phương Nam Từ Liêm hoặc là bên uh, gần quốc lộ 32 nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để chúng tôi uh, tư vấn cụ thể hơn xin uh, cảm ơn và hẹn gặp lại